chó con của Hana và Nano lần này thì đã có sản phẩm Hana đó Hana là một con cái có cái chất lâm rất là tốt khung gọng cực kỳ khỏe màu rực rực màu con mẹ rất là rực khung gọng khỏe tính cách rất tốt ừ, đây là cho con cho con thì ờ, hai con này ờ, đợt này để ghép là đẻ được 5 con Đây. 5 con thì hai con cái và ba con đực à, đẻ đúng ngày mùng 1 tháng 6 Đây, như là hôm nay là sang được một tròn một ngày đàn chó con này thì là có chất lông ngắn chất lông của nó là ngắn cho mẹ thì rất là quan tâm đến con khéo rất khéo luôn à, nhặt cho con cho mọi người xem à, làm ra cho con ti hợp lý ừ, thừa ti con này no rồi ngủ được hả à, ti nhanh cho nó ti hết đợi đây tại tí đi tí nhanh cho nó tí hết giờ cho còn này nó có một cái đặc trưng đẻ ra là nó sẽ không có con nào nó có móng thừa cả đấy là cái đặc trưng cái gen giống của nó là cái gen giống nó chọn lọc rất là kỹ uh, gen của Hana và gen của Nano là cặp bố mẹ này đều là những cái uh, nguồn gen tốt cho con nó đẻ ra là nó không có móng thừa không hề có móng thừa và cái sức khỏe của con chó con rất là khỏe Đó. như vậy là đợt này là cái đàn uh, con nano và con siro uh, nano với siro là hai con cùng đàn mà con đực một con cái thì siro cũng đang có cho con đang nuôi cho con mà nano cũng có cái đàn uh, cho con hậu duệ đầu tiên là đàn này đến giờ ăn của chúng nó ăn xong có những con là nó nghịch nó nô nó nghịch xoong nghịch bát ăn tí nữa Hana chờ tí rồi Hana để cho chúng nó ăn trước đây mình ăn sau mình ăn nhiều ở ờ, đàn này thì có hai con đực và ba con cái đây con đực này đực tiếp này cái này đực này, cái này tất cả màu mảng của chúng nó là đều là màu sẫm có con là nó có cái ờ, chấm trắng nhỏ ở ngực này cái này là chuyện vặt thôi lớn lên nó sẽ bay nó cũng giống như con mẹ đấy con mẹ là ngày bé nó cũng có cái chấm trắng ở ngực nhưng mà bây giờ thì nhìn sẽ không thấy chấm trắng nữa. đây để quay cái ngực con mẹ cho mọi người xem nhưng hẳn nó thế đây này như Hana này là cái ngực này đây về sau là phải để ý thì mới nhìn thấy đây là nó có chấm trắng đấy chứ đấy nó chính là cái chấm trắng như thế này nhổ vài sợi đi thì rồi thay lông thì nó cũng sẽ hết nếu mà chúng ta chịu nhổ đi thì nó càng ngày nó càng ít nhưng mà dù là chúng ta không nhổ thì cái chấm trắng về sau nó rất là nhỏ thôi này, như thế này nhìn ấy, là nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy được thì ở cái đàn này là mấy con chó con là có mấy con nó theo cái uh, mảng lông như là con mẹ đây là có con này là con đực này chấm này nó sẽ bay nhé thành một mảng to thì nó không bay được nhưng mà chấm như này nó sẽ bay con này thì coi như không có này no rồi đấy tí no rồi à, con này cũng có một tí này con cái cũng có một tí con này con đực con đực này cũng có một tí có tí tẹo con này không có chuyện nhỏ à, nhìn cái cuống rốn của nó này nó mới rụng rốn xong là cuống rốn nó vẫn còn đang còn ướt này cho con đàn này thì uh, nhìn cái con chó con này là nó sẽ là cái con chó con là thuộc vào cái bộ khung uh, cao dài giống con ờ, mẹ và cũng giống con bố luôn con bố thì người nó rất là dày con bố thì nó cũng cao dài nhưng mà người nó rất là dày con mẹ thì nó cao dài theo đúng cái kiểu ờ, gọi là dòng dõi của nhà con ờ, hero con bruno nhưng con mẹ này thì cái bộ khung của nó rất là khỏe Đấy, mọi người nhìn cái chất lông của con mẹ con mẹ cái chất lông nó rất là tốt Đấy, nhìn nó bóng không nhìn cái chất lông nhìn nó bóng nó chất lông của nó là chất lông ngắn rất tốt luôn màu mảng tốt chất lông tốt khung gọng khỏe tính cách tốt mỗi con thì nó đều còn có những cái điểm yếu của nó nhưng mà chúng ta để ý cả cái điểm yếu cả cái điểm mạnh của nó và là cái người nhân giống thì mình sẽ lựa chọn những cái con mà cái điểm mạnh nó bù đắp cho con được điểm mạnh bù đắp cho cái điểm yếu của con cái để ra cái đàn chó con mà nó, nó được điểm mạnh của hai bên thì nó là tốt nhất bú no bụng này căng này lông là mới đẻ ra là nó cho con nó mới đẻ ra lông nó đã có một cái độ bóng ừ. cho con thì đàn này là bây giờ có con mũi cho con thì đàn này là nhìn ờ, đẻ ra như thế này là nó là cái sẽ là cái chất lông ngắn giống con mẹ cả bố và mẹ của chúng nó đều là cái chất lông rất là tốt cả con à, Nano và con Hana chất lông đều rất là tốt nó là muốn nằm ra mỗi con một chỗ muốn ra nằm ra chỗ mẹ gì đây mẹ liếm cho con đi mẹ thì khéo lắm đây là vào quay thì sờ vào chúng nó đây chứ còn không sờ vào chúng nó thì thì thì thì nó vẫn chăm con nó tốt luôn hai thằng non cho ra đấy ba con này thì vẫn chưa no Tì nó có tì bé tì to tì nhiều sữa tì ít sữa con nào mà bú vào cái tì ít sữa thì nó lâu no hơn bú lâu hơn một mẹ nuôi 5 con này thì thoải mái luôn mấy cái tì này nó rất là nhiều sữa à, ra cái này đi tì cho nó bớt căng không là căng sữa Hana thì là này là hơn lần trước nhỉ lần trước thì ờ, bụng áng chừng năm sáu con nhưng mà con đẻ ra là to quá bụ quá lần trước là được có ba con lần này là được 5 con rốt này nó cứ đẻ khoảng tầm ờ, từ 6 đến 8 con là con mẹ là chăm là tốt nhất cho con nó đều con con mẹ chăm không quá vất vả không quá căng thẳng từ 6 đến 8 con vừa thằng kia nó bò đâu kìa Con kia bò đâu kìa Hana kìa Ây xài Cho nó vào đây nữa này Ok